Tuổi trẻ Chúng ta chưa biết mình muốn gì Và người kia là cái người như thế nào Chúng ta không có thông cảm cho nhau Thích người ta là của mình Bất cứ lúc nào mình muốn là phải có liền Chúng ta không chờ đợi được Rồi Cổ phụ sinh cổ tử <laughs> Con đã học hỏi được ở ba rất nhiều Trên đời này không ai cho không ai cái gì phẩm. Từ đầu tới cuối em chỉ quan tâm tới cảm xúc của mình Còn cảm xúc của anh thì sao? Anh từ trên cao té xuống Đau đương lắm em có biết không? Nếu như em không phải là người đưa tay kéo anh Thì chứ anh cũng là người soi dịu nỗi đau của anh Còn đằng này Em dùng chứ em đã anh thấy một tôi thích anh chứ không phải tôi cần anh có thể anh giàu có nhưng xin lỗi cuộc sống của tôi vẫn luôn đầy đủ có thể gia đình của anh rất hào môn nhưng xin lỗi gia đình của tôi cũng không thua kém tôi chọn anh trong cuộc đời là bởi vì anh sẽ khiến cho cuộc sống của tôi vui vẻ hơn nhiều hơn nên nếu thiếu anh thì tôi chỉ buồn thôi chứ không hẳn là chết cô nói sao không quan trọng hả Tôi bị mù mà cô nói không quan trọng hả Vậy cái gì mới là quan trọng hả Trước kia Em bị mù Anh chăm sóc cho em Anh đưa em đi nghe phim Rồi anh đưa em đi dạo chơi mà Bây giờ anh bị mù á Thì em cũng đưa anh đi nghe phim Đưa anh đi dạo chơi được mà Rồi cô định đưa tôi đi nghe phim Đưa tôi đi dạo cả đời của cô hả Cô không cần làm hay là cô muốn biến tôi thành một cái thằng bám giấy đàn bà hả Không phải mà Bây giờ muốn sao Em muốn ở bên cạnh có đứa nào mà mẹ không phải lo lo từ lúc trong bụng đẻ ra lo cho lành lặn khỏe mạnh lo nuôi lớn lên thành người lo dựng vợ và chồng cái trăng cành mua được gì ở shop ăn và nội địa chung vương phủ tỉnh mẹ gọi khoai lang tứ xuyên bao giờ chết mới hết lo con ạ à? người giỏi á, thì kiếm tiền bằng cái đầu Còn người ngu á, thì phải chịu lao động bằng chân tay thôi Em ơi có biết tại nơi này Lòng anh thương nhớ tận phút giây Nhớ từng ánh mắt từng câu nói Nhớ mãi không nguôi chẳng vơi đầy Em ơi có biết em có biết Nhớ em muốn nhắn cả trời mây Rằng anh nhớ anh thương em lắm Em hỏi em ơi em có hay Lan lấy chồng nhà giàu cũng sướng thiệt Nhưng mà còn anh thì không có cái gì để lo cho em được hết Anh đừng nghĩ vậy mà Hai tụi mình thương nhau Thì từ từ á, hai tụi mình cùng làm lụng Rồi cái gì cũng có hết mà Kể nghe chuyện này vui lắm Chuyện gì vui vậy cậu? Tao sẽ cưới con Huệ Đem về ở luôn trong nhà Đặng ba mình chứ chút Mới nghĩ tới thôi mà tao đã thấy vui lắm luôn đấy má tao nói á vợ tao vợ ẹt không làm được em bé thầy bói nói hả huệ giỏi lắm làm được em bé nè để cho ba hai tụi mình chơi chung Cái này cậu ai đi Huệ Tôi không thương Huệ rồi tôi có thương Huệ nữa đâu Anh nói láo Em không chấp nhận đâu Huệ ơi mà chủ với cô hai là chủ của tôi tôi không muốn thấy cô hai khổ cái không có được vậy vậy đây cô hai vậy sắp cô hai đi vậy tôi hết tôi vậy tôi nói thiệt mà anh nói lòng anh nói lòng bạn yêu hai người một lúc hãy chọn người thứ hai bởi vì nếu như bạn thật sự yêu người thứ nhất thì bạn đã không có cảm giác với người thứ hai rồi cái lòng của chúng ta đã bội bạc người thứ nhất rồi Mình đâu còn xứng đáng để yêu lại họ đâu Cho nên yêu đương á chỉ nên có hai người Vì tình tay ba sẽ làm tình ta bay Vậy tôi bỏ ra ba vạn lượng hoàng kim của bằng lòng gả cho tôi chứ Tôi rất ghét cậu Tôi không gã Tôi bỏ năm vạn lượng Không gã mười vạn Không gã Cậu bỏ bao nhiêu tiền tôi cũng không gả Được thôi Cô muốn gả thì cứ gả Nhưng mà tôi cho cô biết Bất luận đời này cô gả đi bao nhiêu lần Cũng sẽ có một ngày Tôi làm cho cô không cần một đồng nào cả Cam tâm tình nguyện gả cho tôi bạn hạnh phúc đó là người cuối cùng của cuộc đời bạn cho nên là chúng ta cứ chinh phục tiếp trên con đường tình yêu đi có những cái gia vị nếm trải khác nhau và đó là chất xúc tác để sau này mà mình gặp người con gái cuối cùng của cuộc đời mình thì mình sẽ rất là trân trọng rất là yêu thương và mình sẽ có được một cái tình yêu thật là viên mãn chúng mình xứng đáng có hoa hồng dẫu rằng tối ngủ vẫn phòng không vẫn còn trăn trở tay gác trán vẫn mơ ai đó hiểu nỗi lòng mỗi năm mình có được đôi ngày hoa thơm rượu ngọt áo lụa bay chẳng ai yêu mến nâng niu đủ thôi tự mình vui cũng đủ đây giới hạn nhất định của một mối quan hệ ngay cả tình bạn cũng vậy à, trong tình yêu cũng vậy đến một lúc nào đó tự nhiên cái hết yêu nó giống như một cái bong bóng vậy đó chọt cái nó bị bứt thổi lại được không không bong bóng xà phòng mà sao thổi lại được mà thổi lại là một bong bóng khác đến bây giờ mới biết có những người làm cho ta đau nhưng mà ta vẫn thương không muốn bỏ được qua đời tình cay đắng không ai đúng ai sai lan khói bay ơi đừng khóc nữa dẫu cuộc tình vỡ đôi em ơi đừng bỏ bữa người ta quên em rồi chúng ta nắng nót đối phương để trở thành người tốt nhưng cuối cùng người được đối xử tốt lại là người đến sau chúc cho cậu hạnh phúc đầy đủ và an vui đừng gặp nhau nữa nhé lâu như thế đủ rồi hãy để người ấy rời đi không ai có thể cướp đi tự do của một người không muốn ở cạnh mình đó là cách để bạn yêu họ lần cuối cùng bạn không có cách nào để đánh thức một người giả vờ ngủ cũng như không có cách nào để cảm động một người đã hết yêu bạn cuối cùng sau tất cả điều buồn nhất vẫn là anh thuộc về cô ấy còn em thuộc về cô đơn kỷ niệm là thứ đáng trân trọng không phải vì nó vui hay buồn mà vì nó là duy nhất và sẽ không bao giờ quay trở lại tôi không chắc những câu vừa rồi liệu những bạn khác đâu nhưng mà tôi sẽ luôn ở đây và thấu hiểu cùng bạn bởi vì cuộc sống tụi mình là hàng ngàn cái hỉ nộ ái ố mà đúng không làm gì có ai mà tích cực được mãi không sao hết cứ buồn đi nha tôi tặng bà bông hoa nè vui vẻ vui vẻ biết cầm vô